đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính nhất tâm lễ lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều vào tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin biết khổ trì dạy hạnh biết là tru trong thiền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 Môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu Avithammatha Sangaha Bài 14 Tâm thiện dục giới tịnh hảo Kama Vajara Kusala Chitta Ní Tỳ khu giác lạc biên soạn và giảng giải Bài 13 Tâm thiện dục giới tịnh hảo Kama Vajara Kusala Chittani Chánh văn Kama Vajara Vipa Kachittani Chính So manasahayatang nhà nasambayutang asankarikang ekang 10. So manasahayatang nhà nasap nhà nasap bayutang sát sanh karikang ekang 11 so manas sahayat tăng nha navip bajut asang karikang ekang 12 so manas sahayat tăng nha vip bajut tăng sát sanh karikang ekang 13 uppekha sahayat nha nasat nha nasam bajut asang karikang ekang 14 Upekha sahagatang, Tăng Nhana Sambayut Tăng Vikang Ekang 15 Upekha Sahaka Tăng Nhana Vipayut Tăng Vikang Ekang 16 Upekha Sahaka Tăng Nhana Vipayut Tăng Sasankha Vikang Ekang Tí Imani atapi Sahetuka Kama Vajara Vipa Kachittani Nama một Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ Hai, Tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ Ba, Tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ Bốn, Tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ Năm, Tâm quả thọ xã hợp trí vô trợ Sáu, Tâm quả thọ xã hợp trí hữu trợ Bảy, Tâm quả thọ xã ly trí vô trợ tám Tâm quả thọ xã ly trí hữu trợ Những tâm này là tâm quả dục giới hữu nhân Lưu ý, số thứ tự trong chánh văn Pali ghi từ 9 tới 16 theo lượt kê 24 tâm dục giới tịnh hảo Bản dịch ghi từ 1 tới 8 là thứ tự riêng trong đề tài tâm quả dục giới tịnh hảo. Chú thích cũng như tâm thiện dục giới tịnh hảo tâm quả dục giới tịnh hảo được chia thành tám dựa trên ba yếu tố thọ hỷ hay thọ xã hợp trí hay ly trí vô trợ hay hữu trợ Tâm quả là tâm tạo nên bởi tâm thiện qua quá trình hoàn chỉnh như từ hạt, gieo tới lúc trổ quả và trong quả có hạt. Tâm quả dục giới tịnh hảo mang những đặc tính tương đồng với tâm thiện qua các yếu tố thọ hỷ hay thọ xã, hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ. Điều thú vị là các tâm bất thiện không tạo tâm quả với trạng thái tương đồng. Tâm quả trong vai trò tiềm thức có những chi phối nhất định đối với hoạt thức. Thí dụ, tiềm thức là tâm quả ly trí thì không thể nào tu tập chứng thiền đắc đạo quả. Chữ quýt ba cá chít tá thường dịch là tâm quả, còn gọi là tâm dị thục, dị thời nhi thục là thành quả hoàn chỉnh của các của tác nhân. Thí dụ, gieo hộp cam mọc thành cây cam. Cây cam không là quả mà phải trổ qua, kết trái. Trái cam chính là quả dị thục Tâm quả dục giới tịnh hảo là tâm được tạo thành bởi tâm thiện dục giới tịnh hảo theo cách thành quả, chứ không phải là hệ quả. Chính vì vậy, tâm này có trạng thái gần giống như thiện. Điều này có nghĩa là nếu nhân là tâm thiện thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì tâm quả sở tạo cũng mang những thuộc tánh tương tự. Tuy vậy, gọi là gần giống có nghĩa khi tâm thiện có những năm thuộc tánh chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng đi tùy hỷ thì tâm quả không có năm thuộc tánh đó để hiểu rõ những gì vừa nêu nên lưu ý và điểm sau có sự khác biệt giữa hệ quả hậu quả và thành quả tâm quả cũng được dịch là tâm dị thục nói cho đủ là dị thời nhi thục nghĩa là trổ quả khác thời gian. Một người làm việc lành, trong lúc đang làm tâm hân hoan, đó là sự hưởng thụ quá trình. Tâm hân hoan đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành thường xuyên tạo thành thường nghiệp. Tâm quen làm đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành, được nhiều người mến mộ, nên tâm an lạc. Tâm an lạc đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành, do nghiệp lành tạo thành, sanh báo nghiệp. Khi kiếp sống hiện tại chấm dứt, thì kiếp sống mới bắt đầu. Tâm khởi đầu là tâm tục sinh. Tâm tục sinh này, mạng thái giống như tâm thiện. Thí dụ làm thiện với tâm thọ hỷ, hợp trí vô trợ, thì tâm quả tục sinh của tâm quả tục sinh cũng mang cũng mang ba đặc tính như vậy. Tâm quả dục giới tịnh hảo không có tác không có các thuộc tánh, giới phần và vô lượng phần như tâm thiện. Điều này sẽ được nói chi tiết ở các bài học sau. Tục sinh bằng tâm gì thì tiềm thức trong thì tiềm thức hộ kiếp trong cuộc sống bằng thứ tâm đó và tự cũng bằng thứ tâm đó tâm quả dục giới tịnh hảo căn bản đóng ba vai trò tục sinh tiềm thức và tử ngoài ra những tâm quả này còn có đóng vai trò của dư hưởng trong tiến trình tâm và đôi khi đóng vai trò bán tiềm thức bán hoạt thức A Danh Tú Cá phá quanh giá Mà Ngài Tịnh Sự dịch là hộ kiếp khách Do bốn vai trò của tâm quả dục giới tịnh hảo Những tâm chỉ có trong cõi dục Trong lúc tâm thiện dục giới tịnh hảo có mặt trong 30 cõi hữu tâm Những tả dị thục có hai một là tâm quả dị thuật vô nhân gồm có tâm ngũ quan và các tâm cơ năng khác như tiếp nhận quan sát những tâm này cũng sanh do nghiệp quá khứ nhưng quả nghiệp có năng lực tạo thành những hiện tượng ngoại giới như sắc thinh khí dị xúc trong lúc các tâm quả dục giới tịnh hảo là những dấu ấn nội tâm điều này là một trong những điểm tinh tế về nghiệp báo chỉ có thể tìm thấy trong thắng Pháp Abhidhamma. mời Thanh Thủy cầm bích Thanh Thủy ơi à, dạ con xin cảm hỏi kính cảm ơn cô như pháp các con xin đọc lại một khái niệm rất phổ thông trong Phật học Hán ngữ là chánh báo và y báo trong các cách báo là tương đồng với các tâm quả tục sinh tiềm thức tạo nên cá tính chủng loại và trì nghiệp của chúng sanh sáu có phần tương đồng với những tâm quả vô nhân khác như các tâm ngũ quan Tuy nhiên, trong thông pháp, những tâm quả hữu nhân không có sự chi phối trực tiếp. Mặc dù có liên hệ đối với các tâm quả vô nhân Thí dụ một người sanh ra thông minh đỉnh đạt là một chuyện, mà giàu có, phú túc, may mắn là một chuyện khác. Cá tính có ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng không có một cá tính nào bảo đảm cho tất cả thành công, danh lợi, tiện nghi. Vai trò của tiềm thức trong cuộc sống Muốn hiểu tâm quả dục giới tịnh hảo thì cần phải hiểu vai trò của tiềm thức. Thắng Pháp má nêu rõ tục sinh bằng tâm nào thì tiềm thức và tâm tử đó. Nói cách khác, tuy ba vai trò nhưng cũng chỉ là một thứ tâm. Một người sanh bằng tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì tiềm thức trong đời sống hàng ngày cũng mang những thuộc tính giống vậy. Tiềm thức thọ hỷ thì biểu hiện cá tính vui tươi. Thọ xã thì cá tính điềm đạm. Tiềm thức thập trí thì có tư chất mẫn tiệp. Tiềm thức ly trí thì tư chất thiếu thông minh. Tiềm thức vô trợ thì phản ứng nhanh lẹ. Tiềm thức hữu trợ thì phản ứng chậm chạp. Như vậy, tiềm thức tạo nên cá tánh và cá tánh có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đời sống hàng, hàng ngày. Một người tục sinh bằng tâm ly trí, thiếu căn vô si thì không thể đắc thiền được. Như vậy, tiềm thức có ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày, mặc dù không phải tất cả hoạt thức đều do chịu ảnh hưởng tiềm thức liên hệ giữa tiềm thức và hoạt thức có thể thí dụ như hai người cùng học ngoại ngữ một người có căn bản văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ thì sự cảm nhận khác với một người không có căn bản trình độ tiềm thức tuy không chi phối hoàn toàn hoạt thức nhưng có ảnh hưởng không nhỏ về thái độ lạc quan mẫn tiệp ứng đối bạc thiệt Kiều Kheo dắt Đẳng biên soạn và kính mời à, lớp học vô linh để xem biểu đồ tiềm thức và hoạt thức trong tiến trình tâm sau đây con kính mời à, đạo tràng cùng với con đọc bài thịnh pháp sư Thoại Đức Phật viên thành chánh giác, ngẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, văn dân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hồ Phật tâm thành cầu sinh, Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức pháp vô biên mạng túc khai qua, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi may mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đỏ dương cao đỏ lọ mặt hồ. Đó còn buồn nhơ chúng sanh, căn trí tỏ mờ khác nhau, vì bi mẫn, hưởng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm, phạm thiên dẫn di trần phủ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp dương im lặng nhận về giường lọc dạ vì đời chuyển luân, thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành duyên dung. Rồi từ đó Phật dùng cấm pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoàng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, Đại Phạm Thiên mãi được tán dương, tính thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính trần cảnh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 dạ chúng con à, kính cung thỉnh hòa thượng giác đẳng à, giảng dạy bài học ngày hôm nay à. nam mô bút thầy dạ kính thỉnh hòa thượng Cảm ơn cô Thượng Thị. Nam Mô Bụt Thầy Kính thưa Lệ Trư, xin chào tất cả quý à, vị. À, tôi quý hôm nay à, chúng ta học về tâm thành quả và giới tịch hảo. Ngày, ngày xưa trước khi ở gần của thị sĩ đó, thì ngài cũng gọi là tâm đại quả. À, và khi mà chúng ta đi vào à, tâm thành quả này đó, thì có một số điểm tương đối rộng mà lẽ ra chúng ta đề cập trong những bài học trước khi mà học về tổng quả vô nhân tức là cái vai trò của tiềm thức và hoạt thức nhưng mà chúng tôi chờ cho đến hôm nay trong bài học này mới đặc biệt đề cập đến à, thưa quý vị à, à, thứ nhất là chúng ta nói về tâm quả đúng ra đúng ra thì à, chữ này đó trong uh, bản dịch của thượng Minh Châu tháp pháp tự luận chữ quý bà cá và thì chỉ là tâm dị thục à, tâm dị thục và tâm quả đó, thì của thượng Minh Châu đặc biệt dùng cho chữ lát tức là trong 20 tâm đạo và 200 tâm quả siêu thế thì mới dùng tâm quả và do vậy ờ, chúng tôi hơi uh, chúng tôi dành ít thời giờ để nói về cái hệ quả hậu quả và cái kết quả trong cuộc sống của chúng ta thì quý vị ờ, có nhiều điều xảy ra nó như là một cái cơn giống ví dụ là một trận động đất xảy ra ở trong lòng biển và tạo nên một sóng thần do có động đất nên có cái địa chấn khiến cho mặt nước biển tạo nên những cái cơn sóng mà cơn sống này nó nhồi cơn sống kia cơn sống kia nó tạo nên cơn sống nọ và khi nó đi vào trong bờ đó, thì thứ vị nó lại tạo thành một cái mà người Nhật Bản gọi là tsunami tức là sóng thần lại để sóng thần đó, là một cái đợt sóng dâng rất cao và khi nó dâng rất cao thì nó vượt qua khỏi cái bờ biển đi sâu vào trong đất liền có khi năm bảy cây số với một cái khối nước khổng lồ như vậy và khi nó rút ra thì nó tạo nên một sự cuốn trôi nhà cửa cây cối và không phải chỉ có cái sức nước mà còn có những cái cây hay là những vật liệu xây cất rác rưởi những cái thứ mà nó bị cuốn tôi theo dọc và những thứ này thì nó tạo nên những cái sự va chạm dạ yeah, va chạm và chúng tôi đã từng đi sang à, cứu trợ tsunami năm 2006 ở bên uh, Thái Lan tỉnh Lan thì chúng ta rất khó tưởng tượng rằng những cái khách sạn năm sau mà sống thần vào nó sang thành diện thế hoặc giả là ở tại Tích Lan chúng tôi đã nhìn thấy một cái đường rầy nằm sắt ở dưới đất khi mà sống thần vào đó thì nó bẻ gãy loại cái đường rầy cái đường sắt mà nước mà nó có thể bẻ gãy loại thì chúng, chúng ta hiểu là nó như thế nào thì quý vị ờ, chúng ta hỏi rằng một cái cơn động xảy ra ở Sumatra, Indonesia nó tạo thành những con sóng lớn con sóng lớn đánh vào trong bờ nước dâng lên cao đánh vào trong bờ giờ nước dâng cao đánh vào trong bờ thì nó tàn phá nhà cửa giết chết con người thì cái nào thực sự là hệ quả cái nào là hậu quả cái nào là kết quả thì chúng ta phải nói như vậy là cái cơn động đất ở Sumatra đó cái gọi là cái quả thật sự cái hậu quả thật sự nữa đó là nhân mạng tức là cái số người chết lúc đó trên 370.000 người chết do trận động đất tsunami 2006 nhưng mà quý vị cũng rất là à, do có sống do có địa chấn ở Sumatra tạo nên những cơn sóng thì những cơn sóng là hệ quả chưa phải là cái trong cái đó thì chúng ta chưa phải là hậu quả, quả thực sự và nước dân linh cũng chưa phải hệ quả nhưng mà cái kết quả sau cùng dạ, và được kết tinh trọn vẹn đó là cái sự mất mát của nhân mạng và tài sản hay chỉ lấy ví dụ là do một người phát tâm xuất gia thì người đó cạo tóc đắp y nhưng mà cạo cạo cạo tóc đắp y không phải là cái quả của đời sống xuất gia mà đơn thuần điều đó là một cái điều tất nhiên đi tu thì phải mang hình tướng xuất gia rồi từ hình tướng xuất gia thì nó trở thành một phần của đời sống xuất gia và đời sống xuất gia nếu đúng nghĩa thì có những cái thành tựu lợi lạc và cái thành tựu lợi lạc của, cho mình cho người khác thì cái lợi lạc sau cùng giác ngộ giải thoát mới là sa môn quả đích thực ở trong trường hợp này cũng vậy một người làm thiện thì thứ quý như là mùa dân y sắp tới đây có một số quý phật tử phát tâm để cúng dường tăng y cho các chùa và khi phát tâm cúng dường như vậy đó thì ờ, bây giờ do cái sự cúng dường tâm của những vị này rất là hoan hỷ sự quan hỷ đó nó giúp cho chúng ta giúp trực vị thí chủ giảm bớt những căng thẳng trong đời sống có cái động tinh tấn hơn trong Phật pháp nhưng mà sự khoan hỷ đó, đó có thể là một cái hệ quả nhưng mà cái sự khoan hỷ đó nó chỉ là một cái hưởng thụ quá trình chứ nó không gọi là quý ba cả dạ không phải quý ba cá tức không gọi là quả gì thuộc cho đến khi nào từ cái tâm thiện đó tạo ra một tâm quả giống như tâm thiện và cái tâm quả đó làm cái vai trò là cái tâm tục sinh ở trong một kiếp khác rồi bên cạnh tâm tục sinh đó thì nó đóng cái vai trò của tâm tiềm thức hay là tâm hồn kiếp và tâm bệnh chung hay tâm tử thì lúc bây giờ cái tâm đó mới gọi là mới gọi là quý ba cá do vậy quả à, thượng minh châu dùng cái chữ gọi là tâm dị thục thông là chính dị là khác mà lấy từ cái câu gọi là dị thời dị thục là khác thời mà thành tựu khác thời mà kết quả trổ quả đó gọi là di trục như vậy cái tâm quả này nó khác với cái quan niệm mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày như là hưởng thụ quá trình như là vui lúc mình đang làm quan hệ lúc mình đang làm và thứ gì nó phải là một cái tâm mà có cái trạng thái tương tự như tâm niệm ví dụ mình là bằng tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ thì tâm bả nó cũng là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ bây giờ thì ờ, tôi ờ, muốn nói đến một cái điểm mà hơi tế gì quý vị phật tử phải để ý là khi mà chúng ta nhìn vào tám tâm thiện dục giới tình hảo và tám tâm quả dục giới tình hảo đó thì chúng ta thấy là về cái tính cách về bản chất có vẻ như tương đồng thí dụ như là tâm thiện dục giới hợp trí vô nợ thì nó ra nó sẽ sản sinh ra cái tâm gọi tâm quả hợp trí thọ hỷ hợp trí vô trợ nhưng mà chúng ta nên để ý một điểm là cái vô trợ hữu trợ hay là chúng ta gọi là có tác động hay không có tác động đó thì nó chỉ xảy ra ở tâm quả thôi ở trong xin lỗi có tác, có tác động hay không tác động là chỉ xảy ra trong tâm thiện thôi chứ ở trong tâm quả đó nó chỉ là một bản sau chứ không phải là nó được tác động nữa một cái tâm quả hữu trợ đó thì nó không phải là cái tâm quả được tác động như được tâm thiện à, có một ngày nào đó mà mình đi theo một người rất khổ mình cũng muốn giúp nhưng mà trong túi mình đã còn ít tiền để cho đi chơi mình ngân ngừ thì có người nói vô là bị rơi một bữa không đáng bao nhiêu nhưng mà giúp một người thì quả thật là phước báo quả thật là một việc rất, rất nên làm và mình suy đi nghĩ lại rồi mình lấy cái số tiền mình đi chơi đó đem cho cái người khổ đó thì lúc mình làm do được nhắc nhở do được tác động thì gọi là tâm hữu trợ và do cái tâm thiện hữu trợ đó về sau này chúng ta có cái tâm quả hữu trợ thì tân hoa hỗ trợ nó là một cái bản sao nhưng mà nó nó không gọi là nó nó không có được tác động nữa nó không có có được trợ như là tâm hiện thì ở đây về điểm này nó là một điểm tương đối rất là tế nhị mà một người học Phật pháp phải hiểu yeah, dạ, người học Phật pháp phải hiểu người thế gian họ có một cách nói về gọi là bản chất và hiện tượng tức là cái gì là cái gốc và cái gì là cái cái ngọn ở bên ngoài mình thấy cái gì cái biểu tỏ ra bên ngoài và chúng ta phải hiểu cả hai nếu chúng ta chỉ hiểu bản chất mà không hiểu hiện tượng đó thì nhiều khi chúng ta sẽ bối rối ủa sao nó như vậy mình? tại sao nó nó như vậy và tại sao nó là như vậy ví dụ như là chúng ta bị tiểu đường cái độ đường huyết mà chúng tôi theo dõi mỗi ngày nó khác cái đó nó chỉ là hiện tượng nhưng khi đi bác sĩ đó thì họ đo cái độ A1C là một chuyện khác cái độ A1C đó ở trong máu đó, nó làm cho chúng ta rõ tin tưởng nhiều hơn ví dụ như là 5 chấm 6 chấm 7 chấm gì đó là cái đó là cái gì liên tục đều đặn còn cái glucose cái độ đường huyết mà uh, lúc buổi sáng mình ăn thức dậy mình ăn buổi chiều mình ăn ờ, trước khi ăn sau khi ăn nó có lên có xuống thì cái độ đường huyết nó khác cái đó nó là hiện tượng chứ không phải là bản chất thì thưa quý vị ờ, ở đây mặc dù tâm quả có cái gọi là hữu trợ hay vô trợ ở đây quý vị thấy chúng tôi không có dùng cái từ ngữ mà chúng tôi đã sử dụng ở trong tâm thiện và chúng tôi trở lại với cái bản dịch của ngài tịnh sự tại vì khi mà chúng tôi dịch đó thay vì thọ ý chúng tôi dịch là cái tâm phấn khích hợp trí tức là có sự mẫn tiệp và hữu trợ chúng tôi dịch là có tác động vô trợ là không có tác động nhưng mà chúng tôi sang tới tâm quả thì chúng tôi, mặc dù nó giống y hệt như vậy nhưng mà chúng tôi không xài là vì chúng tôi sợ hiểu lầm là có những cái tâm quả được tác động có những tâm quả không có tác động tác động tức là một yếu tố khác nó xen vào chi phối thật sự mà nói đó thì cái tâm quả đó đó nó có một cái ví dụ giữa tâm quả hỗ trợ và tâm hỗ trợ là người sinh ra bằng tâm quả vô trợ đó thì là người sanh ra cái tính tình nhậm lẹ mau mắn mà cái người sanh vào tâm hữu trợ cái gì cũng chậm chứ không biết là biết phật tử có biết không nhưng mà trong đời chúng tôi có gặp những vị sư rồi sư này cái gì cũng chậm hết à, chậm lắm bây giờ học hành thông minh kể cả có, có bằng cấp tiến sĩ nữa nhưng mà phản ứng chậm nói chậm và ngay cả có nhiều khi mình kể một câu chuyện vui chuyện cười đó và ba bốn giờ sau vị đó mới cười được mặc dù không phải là vị đó không có thông minh nhưng cái phản ứng chậm thôi dạ phản ứng chậm tiêu hóa chậm và <laughs> và nó có sự khác biệt như vậy cái chậm đó gọi là hữu trợ vô trợ chứ cái chậm đó không phải là bị tác động hay không bị tác động cái tác động nó nằm ở cái gốc của tâm thiện rồi cái tâm quả nó không còn nó còn tác động không tác động nữa vì vậy thật ra cái hữu trợ và vô trợ trong tâm thiện nó khác mà cái hữu trợ và vô trợ trong tâm quả nó khác cái này chúng ta học chúng ta phải để ý dạ yeah. chúng tôi nhắc quý vị là một người sinh ra bằng cái tâm, tục sinh là hữu trợ cái tâm tiềm thức là hữu trợ không có nghĩa là những tâm đó do cái sự tác động của sự khởi không phải vậy đừng bao giờ nghĩ như vậy cái hữu trợ vực vô trợ ở đây đó nó chỉ là một cái sự biểu hiện của cái trạng thái mau mắn và chậm chạp chứ nó không phải là tác động hay là không bị tác động như là trong tâm thiện và quý vị cũng nghĩ một điểm này trước khi chúng tôi nói xa hơn về trong quả đó là một cái khái niệm thường mà Phật giáo bắt truyền ở trong chữ Hán mà hay dùng gọi là y báo và chánh báo dạ y báo chánh báo thì cái chánh báo tức là kết quả chính yếu của cái nghiệp lành hay nghiệp ác y báo tức là cái gì ăn theo cái gì nương theo ví dụ như uh, cái chánh báo của mình là sanh ra làm vua làm hoàng tử nhưng mà ngoài ra còn có cái y báo tức là mình được dân chúng thương mến hay là mình sinh ra được vua cha thương được hoàng thái hậu thương ờ, có được những cái uh, cận thần tốt vân vân thì cái đó gọi là y báo thì cái y báo là cái gọi là cái phụ tùng phụ kiện hay là cái y báo là cái ờ, chúng ta tạo, gọi là cái lĩnh kỉnh ăn theo mà cái chánh báo mới là cái chính thì ở trong thắng pháp á nó có cái khái niệm là những cái tâm quả dục giới tình hảo đó cái vai trò lớn quan trọng nhất của nó làm đó, đó là tục sinh tiềm thức và tử và với cái vai trò này thì những tâm dục giới tịnh hảo tâm quả dục giới tịnh hảo này đó nó tạo nên một thứ mà chúng ta gọi là cái cơ địa của mỗi con người cái chư cư địa này đó thuộc về tâm tính dạ thuộc về tâm tính mặc dù tấm tâm này á mình mới nghe mình thấy nó không có cao như là tâm quả sắc giới tâm quả vô sắc giới hay là tâm quả siêu thế dạ, chúng ta nghe như vậy nhưng mà chính ra đó, những cái tâm dục giới tâm quả dục giới tình hảo này đó nó tạo nên những hạng người gọi là dị nhân và tam nhân Dĩ nhân thì chúng ta không nói là sanh ra có đủ có phước sinh làm người, làm chư thiên vân vân nhưng mà lại không có trí tuệ. Còn cái tam nhân là có trí tuệ bẩn tiệp đó. Nhưng mà chính tám thứ tâm này đó là những cái cơ địa nền tảng cho chư vị thánh nhân, chư vị Bồ Tát và nhất là các bậc đại Bồ Tát. Yeah. Dạ. Khi mà các ngài sanh ra, nó là một cơ địa cho các ngài tu ba la mật ở trong cõi người hay là uh, lòng tri chẳng hạn như phần lớn ở của người Thành ra một người sanh ra trong làm người tức là người để sanh vào chắc chắn là sanh là bằng tâm uh, uh, bằng nếu mà quý vị thấy người nào sanh ra đời mà sanh bằng thông minh người ta sanh thông minh sáng suốt bằng điểm thì người đó là sanh bằng tâm uh, quả dùng giới tình hảo hợp trí yeah. Dạ. còn cái chuyện thọ hỷ thọ xã chúng ta tính sao nhưng mà mình mình mình biết như vậy mình biết những người mà thông minh vững vàng đó là cái cơ địa yeah, dạ, đó là cơ địa thì cái cơ địa đó đó nếu mà theo Phật giáo bất thì nói thì nó giống như là chánh báo còn những cái mà uh, thấy nghe ngửi nếm đụng để mà hưởng thụ được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm thơm con sụp bạc nếu mà nói theo hán đại thì có vẻ như là là y báo nhưng mà trong thắng pháp thì không bao giờ nói rằng những cái tâm mà uh, gọi là ngũ sung tích hay là những cái tâm uh, ờ, những ngũ quan quả thiện như là nhãn thức chỉ thức tỷ thức thực thức thân thức nó sinh ra tùy thuộc tùy thuộc vào <coughs> tùy thuộc vào cái cái mà chúng ta gọi là đánh báo không tới sân chơi độc lập lấy một ví dụ như vậy là có hai người sinh ra đều là cái tâm quả thọ hỷ hợp ý vô trợ cùng một loại tâm nhưng mà không phải là cùng một loại tâm mà cả hai người đó đều ăn sung mặc sướng đều giàu có giống nhau nó tùy vào những thứ khác nữa thành khi hồi sanh ra là một người uh, có cái tâm um, thường khoan hỷ có cái tâm tư sáng suốt có cái tư chất sáng suốt có cái tính ờ, uh, bao lẹ đó là một chuyện dạ, mà cái chuyện mà người đó có uh, được nhiều cái phước về và cách như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị con sốc là có chuyện khác thành nên nên nhớ rằng trong tam tạng Pali đặt là trong thắng pháp đó, thì cái khái niệm về y báo và chánh bảo nó rất, rất khác với phật giáo bắc truyền phật giáo nam truyền không có cái quan điểm là cái cái y báo nó đương vào trong chánh báo ở đây chúng ta nói rằng những cái tâm này đó nó tạo nên một cái căn tính một cái cơ địa của mỗi chúng sanh và cái căn tính cơ địa này nó là một cái phiên bản của tâm thiện nếu mình làm thiện và tâm khoan hỷ thì cái cơ địa này nó cho chúng ta có bản tính là vui vẻ nếu mình làm thiện bằng cái tâm thiện uh, thọ xã, thọ xã uh, ờ, thì cái cái cái tâm mà cái tâm quả cơ địa này nó cho chúng ta là một người điềm đạm mà nếu nó là hậu trí thì tâm tư của chúng ta mẫn tiệp uh, ờ, nhận thức phán đoán nhanh lẹ suy nghĩ mau lẹ chính xác và nếu nó ly địa thì tâm của chúng ta uh, là cái tâm của người nhị nhân không có được sáng suốt và uh, tâm vô trợ nó khiến cho chúng ta mau mắn nhanh lẹ mà tâm hữu trợ khiến chúng ta chậm chạp điều này là điều mà quý phật tử nên chịu khó để ý dạ quý vị mới chờ chờ chờ chút chút xíu xin lỗi quý vị à, <laughs> tự nhiên sao chúng tôi bị ho à, ờ, bây giờ thì bất cứ người nào học về tâm quả này, biết với tình hảo đó, thì đây là lúc rất cần thiết để chúng ta nói về ở trong trục trong thức nó có hai cái vai trò một cái vai trò mà chúng ta gọi là tiềm thức và một vai trò chúng ta gọi là hoạt thức ngài tại sự ghi dịch cái tiềm thức này gọi là hộ kích và qua từ Minh Châu dịch là hữu phận yeah, dạ, hữu phận chữ phần ở đây hữu phận là dịch là dịch sát cái nguyên nghĩa phá quan gá phá quá đó là gì hiện hữu tồn tại ăn gá là chi và khẩu phần là nói đến một cái sự duy trì cái kiếp sống duy trì sự tồn tại kiếp sống của hữu vật trong khi đó cái tình sự nhìn về thẳng cái nghĩa là hộ kiếp và ở đây chúng tôi nhìn dùng cái người là tin thức thì tin thức là cái gì ban đầu á, thì chúng tôi có dùng một cái chữ hồi nãy nếu quý vị nghe kỹ đó những cái tâm mà đóng vai trò tìm tiềm thức chúng tôi gọi là những cái tâm nó tạo những cái cơ địa yeah, dạ, tạo những cơ địa thể tạo nên cá tính của mỗi chúng sinh những cái cơ địa hay là cá tính này đó có một cái một cái vai trò tuy là tiềm tàng không có nổi trội mà không dễ nhận thức ở bên ngoài nhưng mà nó lại có một cái ảnh hưởng lớn trong đời sống lấy ví dụ như là cái tâm tiềm thức của chúng ta là một thứ tâm lý trí thì chúng ta không thể đắc thiền đắc đạo quả được tại cái cơ địa của chúng ta không có cái nền tảng của trí tuệ dạ. về điểm này đó thì chúng tôi có lấy ví dụ ở trong ở trong bài học có ghi đó là cũng hai người đi học tiếng Anh và cũng cùng vào một lớp lớp 1 để học tiếng Anh chứ tôi có kinh nghiệm này khi trước tôi sang Mỹ ở Mỹ này họ thường mở những lớp gọi là ESL tức là English as a Second Language tức là những vị mà không có nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ đó đến đây để học tiếng Anh đó thì nó học lớp tiếng Anh thì cũng sách vở đó cũng bài học đó cũng cùng tất cả những học sinh đều là chưa được nói tiếng Anh hết nhưng mà khi vào học thì nó có sự khác biệt giữa một người có trình độ văn hóa tiếng Việt nhiều và người không có trình độ văn hóa tiếng Việt nhiều cái này lớn lắm mình hỏi là mình học tiếng Anh là mắc mới tới trình độ văn hóa nhưng mà quả thật là có tại vì sao tại vì ví dụ như khi mình học tiếng Anh á, thì họ họ dẫn rằng một cái cách tối căn bản là mình phải biết thế nào là chủ từ thế nào là động từ thế nào là túc từ mà khi nói đến cái đó đó thì cái người có trình độ họ học rồi học theo cái học theo cách học của người có văn hóa có cái trình độ khác và cái người không có trình độ gì hết rồi. học theo cách gọi là tiếng tới anh nói tiếng bồi họ nhớ dạ yeah. họ nhớ cái âm họ rắc người Pháp lại mà điều thú vị này thưa quý vị những người mà học tiếng Anh mà nói tiếng Mùi đó họ học nhanh hơn mặc dù họ có căn bản họ nói dạng hơn mà đôi khi thường khi là họ hay nói sai chữ họ phát âm đúng chữ tại vì họ học học lớn quý phật tử nào mà qua mỹ sống thời gian thì quý vị biết là có những người họ nói tiếng anh họ nói lung tung hết họ nói nhiều lắm nhưng mà không hẳn là họ nói đúng văn phạm họ nói nhiều không có nghĩa là họ nói chính xác nhưng mà họ lại là người làm cho người khác dễ hiểu tại vì sao vậy họ nói nó rất thẳng rất rõ và ít chữ ít từ vựng thì cũng thời học tiếng anh mà một người có trình độ văn hóa tiếng mẹ đẻ của mình nó khác mà người không có trình độ văn hóa tiếng mẹ đẻ mình nó là chuyện khác hay nói một thí dụ khác á, là có một lần có một người ờ, Mỹ hỏi Đức Dalai Lama là ông nghe Pháp ông thích Phật giáo và ông muốn trở thành Phật tử nhưng mà sẽ làm điều rất buồn là ông phải từ bỏ cái tôn giáo về là Kitô giáo truyền thống của ông thì Đức Dalai Lama thì nói rằng những người nào tìm hiểu về tôn giáo khác mà có cái cơ sở nền tảng căn bản trên cái văn hóa và tôn giáo của mình thì người đó có những cái cảm nhận rất là quý giá mà mình không có chuyện gì mình phải bỏ tôn giáo của mình hết mình có thể vừa là một người Kitô giáo vừa là người phật tử thì đó là quan niệm của Đức La Lama nhưng mà chúng thấy rõ ràng là những ai có trình độ trong một cái văn hóa trong một cái tôn giáo khi mình học về văn hóa khác về tôn giáo khác mình có dễ cảm nhận và cảm nhận sâu sắc hơn những vị nào mà không có cái trình độ về thi ca trong tiếng Việt mà học những cái bản trường thi của, của tiếng Phạn đôi khi mình không có cảm kích được rất khó cảm kích thành ra mỗi chúng ta thưa quý vị nó có một cái gọi là cái cơ địa cái cơ địa là cái không có nó không có nổi ra bên ngoài chúng ta không dễ thấy nhưng mà rồi cái đó là chi phối đời sống những người mà họ tái sinh bằng cái tâm họ hỷ thì tính họ luôn luôn tươi nhuận vui vẻ và quý vị để ý hoàn cảnh nào á đa phần họ có buồn có thất vọng một chút rồi họ cũng cười nhưng cái người sinh ra tâm thọ xã thì tính họ trầm trầm điềm đạm cho dù cái chuyện đó là chuyện rất hào hứng đi nữa họ cũng điềm đạm chúng tôi có thấy và cái người bằng tâm hợp ký thì họ sắc bén hơn trong nhận thức còn cái người không có tâm hợp ý họ phản ứng chậm lục hiểu biết không có chính xác và cái gì cũng là rón mò. còn cái người mà sanh bằng tâm vô trợ đó thì nhanh lẹ mà người sanh hữu trợ thì chậm lục cái việc đó chúng ta thấy rõ trong đời sống nên uh, cái tâm tiềm thức tuy rằng nó là tiềm thức nhưng nó là chi phối hoạt thức nhiều ở trong uh, xá ở trong di thức á, thì đặc biệt là không có những định tâm thức chính tâm thị ở trong di thức á, lại đề cập đến một thứ gọi là tàn thức tàn thức ở đây đó uh, được một số các vị thầy ở Việt Nam giảng như là cái bộ nhớ để chứa lại nhưng mà thật ra cái chữ tàng thức đó, phải hiểu là cái năng lực trên tàng hay cái cơ địa của chúng sinh và về cái điểm này đó thì nếu chúng ta đọc kỹ thấy cái tàng thức mà chúng ta gọi là a lại gia thức đó, của Phật giáo phát triển có nhiều điểm rất là giống với cái tâm tiềm thức hay là hoa bằng gá hồ kiếp ở trong thánh pháp Pali chúng tôi rất có nhiều phần giống chứ hẳn hoàn toàn giống có dịp thì chúng ta sẽ đi sâu vào việc đó nhưng mà đại khái là như vậy nói một cách khác thì chính những cái tâm quả nó tạo nên cái cá tính cái personality của chúng ta nó tạo nên cái cơ địa và từ đó đó chúng ta mới có được một cái nền tảng ví dụ như là cái tâm tục sinh của đức bồ tát trong kiếp chót và tất cả chư vị ao hán trong kiếp chót thì bắt buộc đều phải là tâm hợp trí không có trí tuệ các ngài không chứng thiền không chứng đắc đạo quả được chắc chắn như vậy nhưng mà cái trí tuệ mà ở trong tiềm thức á, nó không phải là trí tuệ mà chúng ta gọi là lý luận trí tuệ không phải là cái chuyện mà ờ, phán đoán sắc bén nhanh nhanh lẹ cũng như hồi nãy chúng ta nói cái cái hỗ trợ và vô trợ ở trong tiềm thức nó không phải là do tác động hay không bị tác động mà ở đó đó nó là một thứ cơ địa và dạ, cái cơ địa làm nền tảng để cho cái cái gọi, gọi chúng ta gọi là hoạt tích thì thứ gì ờ, tám tâm này như chúng tôi nói từ ban đầu đó là nó có cái vai trò chính tục sinh tình thức và mệnh chung thì với những cái phần hành này nó còn có phần hành của tâm dư hưởng nữa hay là rồi tâm hoặc là cuộn dư khách nữa nhưng chúng ta nói sau cái chuyện đó uh, nó không cần phải đi về chi tiết khi, trước khi chúng ta học những cái tâm thức thì như vậy là ngay trong kiếp sống này chúng ta đang làm thì cái tâm này nó không có trốn được chúng tôi lấy ví dụ như là mình sinh ra vào tâm thọ xã bây giờ mình là phước vào tâm thọ hỷ không phải tâm thọ hỷ cho đổi tâm thọ xã không có mình sinh ra vào tâm thọ xã thì tiềm thức mình sẽ thọ xã mà đến cuối đời mình cũng là thọ xã yeah. nó nó đi liên tục như vậy cái mình tục sinh bằng tâm nào tìm thức bằng tâm đó tìm thức bằng tâm nào ờ, rồi mệnh chung bằng tâm đó cái tìm thức là không thay đổi thành ra ở trong kiếp này nó không sanh khởi, khởi được chúng ta nói là những tội quả những tình đạo nó không sinh khởi được mà nó chỉ sanh là làm sanh báo nghiệp và làm cái cái tâm tục sinh cho quả về sau và dạ, trong trường hợp như vua a dục và vua dục khi sắp lâm chung mặc dù tạo rất nhiều công đức nhưng vì bực bội quán giận các vị quan không nghe lệnh mình để sanh làm con rắn và nhờ tôn giả Mahinda đã khai thị với nhà vua và nhà vua sau đó là con rắn nhìn ăn chết sanh thiên thì khi cái tâm sanh thiên đó là cái tâm quả trổ sanh thành ra cái tâm quả này đó, nó luôn luôn đóng một cái vai trò là khởi đầu thì kiếp sống và tồn tại như là tiềm thức và cuối cùng cái tiềm thức chấm dứt chúng tôi chúng ta gọi là cái vai trò của tâm tử nhưng chỉ là một thứ trọng thôi vậy thì quý vị hỏi rằng nếu nó chỉ trổ quả như báo nghiệp đó, thì ở trong cái hiện tại đó tâm thiện nó có tạo quả nhãn điện không dạ có nó có tạo cái gọi là hiện báo nghiệp nhưng hiện báo nghiệp thì nó liên quan tới ngũ sống thức dạ. mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi người mùi thân cảm xúc chứ không phải là không có tạo nên cái tông quả như là tấm tông quả dùng đến mà chúng ta đang học hôm nay bây giờ thì uh, thưa vị đó là một số điểm mà uh, chúng tôi muốn nói về tâm quả dục giới tịnh thảo uh, thật ra thì ở đây có nhiều điểm uh, tương đối tế gì, nhưng mà khi chúng tôi dạy thắng pháp á, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đừng đi quá nhiều Ờ, quá nhiều thứ trong một cái thời lượng mà mình học đó nó sẽ làm cho quý vị khó nhớ mà hơi rối trí ờ, chúng ta ăn chậm mình thì tốt hơn ờ, vì vậy chúng tôi xin uh, uh, kết thúc với mấy nhiều sự trình bày về tâm quả dục giới tình thảo bây giờ thì uh, chúng tôi dành ít thì giờ cho thảo luận quý phật tử quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé chúng tôi xem coi uh, có chi vị dẫn sự nào đang có mặt ở trong lớp học dường như là không có ai chứ gì phải không quý vị dạ Chứ trước đây đang cầm cái điện thoại cầm tay chứ tôi không thấy có vị nào Rồi quý vị có có thấy có vị giáo sư nào khác ở trong lớp học không? Hình như là không có. Dạ. Dạ, tôi tứ diệp nhưng ờ, nói về tổng quả đó, thì ờ, chúng tôi xin được ờ, nói thêm về bốn cái vai trò của nghiệp và từ bốn vai trò này của nghiệp đó chúng ta hiểu thêm về tâm quả khi một người sinh ra đời thì cái tâm quả là tâm tục sinh tâm khởi đầu kiếp sống nó nó chịu cảm gần như trọn vẹn về cái cá tướng và về cái tương lai ở trong kiếp như là sinh ra đời là một vị hoàng tử sẽ nói ngôi vua sinh ra đời trong một kiếp chót để trở thành vị a la hán sinh ra đời để sống một cái cùng đình thì thứ gì tất cả những cái cuộc sống với cái sự khác biệt giữa người này và người kia đó đa phần nó được quyết định định bởi cái cái giây phút khởi đầu và đạo Phật gọi là sanh nghiệp sanh nghiệp mặc dù nó chỉ là một sát na giống như một hàng giống một hàng cải mà quý vị gieo xuống cái hàng cải khi gieo xuống nó chỉ là một hạt nhỏ rất là nhỏ bé yeah, dạ, một cái hạt rất là nhỏ bé nhưng mà trong cái hạt nhỏ bé đó đó đã có những cái quyết định là cái cây đó nó lớn lên như thế nào cái màu như thế nào uh, cái hoa như thế nào cái mùi vị như thế nào quyết định từ cái hạt nhỏ nhưng mà bên cạnh cái doanh nghiệp đó nó còn có cái yếu tố khác gọi là kỳ nghiệp là chuyên nghiệp tức là một cái công năng của nghiệp để nó gìn giữ cái sanh nghiệp thí dụ quý vị gieo một cái hạt cải xuống hạt cải đó là một hạt cải rất tốt lời cải ăn rất ngon nhưng mà gieo hạt cải xuống không nghĩa là chúng ta sẽ có cái hạt cải mà nó còn phải làm cái gì đó mà nó phải có cái sự chăm sóc thích hợp chúng tôi gọi là tri nghiệp yeah, dạ, gọi là tri nghiệp nếu không có tri nghiệp á, thì hà cải có thể lên cái mầm hay là nó lên một hai lá rồi chết tại vì nó không đủ phân không đủ nước thì nó phải có tri nghiệp thì nếu chúng ta sanh ra đời mà sanh là một ờ, một vị hoàng tử ví dụ như triều nguyễn thì có những vị vua mà là mua được có mấy ngày thôi mà là mua hồi còn nhỏ là mua mấy ngày rồi băng hà chết đi thì chúng ta phải nói như vậy ủa sao người đó rất là vua đã lên ngôi rồi xâm hưởng là vua giữ mấy ngày rồi chết thì đúng là người đó có số làm vua đã sinh trong một chồng vua rồi lên ngôi nữa có sang nghiệp nhưng mà thiếu cái trì nghiệp và cái trì nghiệp là cái nghiệp mà nó có khả năng để nó gìn giữ và chẳng những gìn giữ mà đồng thời nó thể hiện cái quả nghiệp quá khứ ở trong kinh mà đặc biệt kinh trên kinh pháp cú với phật tử học sắp tới sẽ có câu chuyện là một vị a la hán sanh ra trong kiếp chót tuy là ngày ngày sinh ra la hán nhưng mà vô cái quả nghiệp bất cứ thành ra hồi nhỏ ngày ờ, ngày bị băng bỏ quăng xuống sông vất lên bờ thậm chí có nhiều khi có những lúc mà người ta đặt ngài ở trên đường đi để cho mấy con voi đi ngang dẫm đạp nhưng mà nó không dẫm đạp đến lúc ngày xuất gia tu tập thì chứng qua a la hán cái việc chất làm chứng quả nó là cái tri nghiệp khiến cho cái mạng sống tồn tại chúng tôi có gặp nhiều người đó họ kể những cái giai đoạn mà họ đi qua trong cuộc đời thập tử nhất sinh ví dụ như là họ bị té súng một dọc suối cuốn đi tưởng đâu chết bỗng những cái áo nó vướng vào trong nhánh cây để giữ họ lại hay hoặc giả là cá nhân chúng tôi thưa quý vị cá nhân chúng tôi hồi chúng tôi 5 tuổi chúng tôi đi với thân phụ chúng tôi ra ngoài dòng sông sông Cổ Chiên thì ờ, ngày xưa ở ở ở miền Nam thì ông thân chúng tôi là người lớn thân phụ chúng tôi là người lớn thì mua trong cái thùng nó ngồi để đi vệ sinh còn chúng tôi nhỏ cũng đi vệ sinh mà ngồi ở ngoài trước mặt lúc mà có trời có đất lên đến thế nào đó mà chúng tôi rớt xuống sông và khi tôi rớt xuống sông á mà sau này chúng tôi hiểu là do cái kỳ nghiệp thì vì nước nó cũng chảy và nước cũng chảy mạnh và không biết tại sao chúng tôi đã ôm được cái cột dạ chúng tôi nhớ là ôm cột lắc lư nó lắc qua lắc lại lắc lư mà chìm dưới nước thân phụ chúng tôi là người lội rất giỏi và thân phụ chúng tôi nói rằng phải lặn ba hơi như vậy đó mới tìm được chúng tôi và lạ là lúc tìm chúng tôi chúng tôi đã ôm cột thân phụ chúng tôi mới tháo ra dạ mới tháo tay chúng tôi là đưa lên vừa đẩy chúng tôi lên bờ thì chúng tôi chạy, chạy một hơi chạy về tới nhà thì mẹ chúng tôi nhớ là lúc mẹ mẹ cho uống thuốc rồi bắt mặt đồ ấm vô rồi lại úng úng đi tạ lễ thì, chúng tôi biết là có ai để mà tạ lễ không <laughs> theo cái chỗ chúng tôi học Phật pháp là cái này do cái tiền nghiệp và dạ, tiền nghiệp tức là mình sinh ra đời và dạ, cái nghiệp nó dẫn dắt mình phải có cuộc sống như vậy và dạ, do có đời sống như vậy nên là nhỏ không có chết được dạ nó khổ trách nhiều nó nó phải phải sống thôi cái cái, cái người là cái tiền và dĩ nhiên là nó còn có hai cái vai trò khác của nghiệp gọi là chướng nghiệp và đoạn nghiệp yeah, dạ, chướng nghiệp là ví dụ như một người sinh ra đời làm ăn cũng khá nhưng mà do cái đam mê bài bạc đó. do vị đi đến chỗ khánh tịnh nghiệp bài bạc nó sang vào đó làm khánh tịnh nghiệp có những người sinh ra đời sức khỏe rất tốt cái tốt nhưng mà do dạ. cái đoạn nghiệp đó nên nó cắt đứt nghe khiến người đó phải chạy điểu một sức khỏe tốt thì cuộc sống này đó nếu chúng ta học Phật pháp rồi nếu chúng ta học thắng pháp thì chúng ta sẽ thấy cái sự chi phối của nghiệp nó trong từng diễn trình của tâm thức cái sự chi phối của nghiệp nó trong từng cái khoảnh khắc và đúng là cái nghĩa của Phật dạy rằng Cam mắc quý ba ca chinh thì giá quả của nghiệp là bất khả tư nghiệp bất khả tư nghiệp chúng ta không nghĩ hết chúng ta hoàn toàn không nghĩ hết nhưng một khía cạnh rất là quan trọng khi mình nói về cái bản lịch chi phối của nghiệp đó, trong đời sống hàng ngày thì chúng ta phải nói đến tiềm thức đối với thói quan gá hay tâm hộ kiếp và nói đến như vậy thì chúng ta nói trong bộ áp mình học ngày hôm nay không có gì có biết không là có những người mà ở trong cuộc sống họ không bao giờ có thể suy nghĩ một cách logic suy nghĩ một cách trật tự hết ví dụ như có một lần một người hỏi chúng tôi một câu là có ai đó hỏi họ cái bến cái hải cảng lớn nhất của nước lào là tên gì thì người đó nó không biết thì mấy người kia cười mới nói rằng lào không biển lớn gì có hải cảng mọi người này cũng không hiểu luôn mới hỏi tại sao nước lào lại không có biển không có hải cảnh thì thưa quý vị chúng tôi phải lấy cái Google map đi chỉ cho vị đó bốn bên nước lào là Trung Quốc Việt Nam Thái Lan Campuchia còn đất liền bao bọc hết lào đâu có hải cảnh đâu mà có ờ, à, lào, lào đâu có biển đâu mà có hải cảnh việc này ờ, nó hơi đơn giản nhưng mà phải phải nói lâu thì vị này mới hiểu có những người rất lạ thì trong cuộc sống của họ đó họ suy nghĩ chậm hoặc giả là họ không thể suy nghĩ một cách logic được thì người đó hoặc là sinh ra bằng năm lý trí hoặc là tâm hướng trợ suy nghĩ rất chậm cái đó chúng ta thấy trong đời sống và rồi ờ, người ta nói rằng ngoài cái thói quen thì chúng ta còn có cái gọi là cá tính the personality và hai cái này chúng ta hay chúng ta hay ghép chung với nhau nhưng mà thực sự nó khác cái cá tính cái personality đó là nó tạo nên bởi tâm quả này cái mà chúng ta đang nói là thọ hỷ hay thọ xã hợp trí hay ly trí vô trợ hướng trợ còn cái thói quen là ví dụ như cái cách mà chúng ta cười cách chúng ta nói cách chúng ta phản ứng một vị a la hán mà đi ngang gặp nước thì bước nhẹ càng ngày hay phóng ngang và Đức Phật cho biết rằng bởi vì bị nó có một thời gian dài sanh lập loài khỉ vì có cái thói quen là hay phóng hay nhảy ngang như vậy đó là thói quen nhưng mà thói quen này nó không có liên hệ đến cái tâm tục sinh hộ kiếp và tử vì đó tâm tục sinh hộ kiếp và tử vì đó là một tâm hoàn toàn khác thật ra chúng ta nên biết rằng cái cá tính đó là một chuyện mà cái tập tính là một chuyện khác cái cá tính đó, là cái gì được tạo nên có thể chỉ trong một kiếp thôi dạ yeah. họ sinh ra trong tâm nhưng cái tập tính là là cái cái cái, cái thói quen quân tập nhiều đời hai cái chuyện này trong tâm lý học họ nó khác biệt lắm mà trong Phật học cũng nó khác biệt cái tập tính uh, hay thói quen nó khác với cá tính em nó khác với cá tính và đặc biệt trong cuộc sống có những người ờ, họ có chủ kiến có những người ở trong cuộc sống họ không có cái thói quen đề xuất họ không có thói quen tự mình làm việc gì đó mà luôn luôn cho người khác rủ rê thúc đẩy tác động thì họ mới làm đôi khi làm cho người khác họ giận chúng tôi nhớ có một, một phật tử cặp phật tử ở chùa quen cái chùa người vợ bực bội nói với ngài hộ giác là chồng con là một người rất tốt ảnh cái gì cũng được hết nhưng mà tính nó không có cầu tiến từ cái chuyện mà cưới nhau cho đến chuyện mua xe mua nhà rồi sau này có chuyện cho con đi vào đại học á thì thấy cái gì có đề xứng được anh ủng hộ có đề xứng anh thực hiện thí dụ như cô vợ mà cũng muốn mua nhà cô đề xứng là phải mua nhà thì bằng, có tiền rồi á thì cô vợ đề xứng thì anh định mới theo đó làm nếu không có đề xuất ra thì anh không bao giờ làm hết thì thưa quý vị nó cũng là một thứ cá tính là có những người họ làm theo thì họ làm được nhưng mà đề xuất thì không có đề xuất tính tôi quen người mỹ gọi là initiate e tức là mình đề xuất chuyện gì đó thì những cái người mà sinh một cái tâm hữu trợ đó họ không có thói quen đề xuất nhưng mà không nghĩa là họ dở hoàn toàn những người khác đề ra rồi họ tiếp tục làm họ làm rất xuất sắc Thì <laughs> cái này cái này chúng ta phải nói rằng cho <laughs> họ tục sinh bằng cái tâm hỗ trợ thôi à, đơn giản như vậy tâm của ta hỗ trợ bây giờ bên cạnh cái cá tính và tập tính đó, thì chúng ta không phải nói như vậy là mặc dù có những, những cái phần học mà chúng ta nói rằng tâm thiện và tâm quả nó giống nhau nó giống nhau vì nhiều thứ chứ nhiều gì tâm thiện là thọ hỷ tâm quả cũng thọ hỷ tâm thiện hợp trí thì tâm quả hợp trí tâm thiện là vô trợ tâm quả vô trợ nhưng mà có những thứ mà hồi nãy quý vị nghe trong bài học đó như là về giới phật cái ngữ chánh nghiệp chánh mạng là những cái ờ, tâm lý mà gọi là kiên tránh không nói là tà ngữ không làm cái tà nghiệp không vương mạng bằng cái sinh kế tà vậy hay là bi và tùy hỷ thì những cái này nó không có để lại cái vết nó không để lại cái dấu ấn ở trong tâm quả mặc dù chúng ta đã nói rằng chuyện về tâm quả đó tâm quả đó là một cái phiên bản tâm thiện nhưng mà khi khi tâm quả trổ sanh thì nó không còn giữ được ba cái giới phận và hai vô lượng phật tức là chánh ngự chánh niệm chánh mạng bị tùy hỷ thì đúng cái khác đó, là bi và tùy hỷ chỉ có thể sanh khởi như là một tập tính tức là một thói quen nhưng mà bi tùy hỷ chế ngữ chế nghiệp chính mạng không thể sanh như là một cá tính tức là không thể sanh bằng cái tâm hồ kiếp không thể sanh ra nó không thể thể hiện qua cái tâm gọi là tin tức được đây cũng là một điểm thú vị mà trong sáng pháp mặc dù chúng ta có bốn vô lượng tập tư và xã thì nó thuộc về nó chỉ sanh khởi như là một cái tập tính thì được và cá tính cũng được nhưng mà vi và tùy hỷ thì không thể sanh như là cái cá tính ở trong tông quả trong tông quả hoàn toàn không có vi và tùy hỷ chứ là nói đến tông quả đó thì thứ gì tân quả của một vị bồ tát như là đức phật của chúng ta là tân quả hợp tính tân quả của nhà học sinh ra như ông bậc sai cũng là tân quả hợp tính tân quả của một người rất là khéo léo khôn ngoan trong cuộc sống cũng tân quả hợp tính nhưng mà cái trí tuệ của ba vị đó không giống nhau trí tuệ của một nhà bác học trí tuệ của một người giỏi là bạn mua bán hàng ngày trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác ở trong tông quả rất khác mặc dù mới đọc có thể là cùng là tông quả hợp trí à, thọ ý hợp trí vô trợ chẳng hạn nhưng mà trong hoàn toàn khác khác là ở chỗ nào ở chỗ thứ thì hồi nãy chúng tôi nói là những tông quả đó là những cái tâm nó mang cái tính nó, nó là cái cơ địa của mỗi người những Phật của chúng ta được kể lại ở trong kinh Thánh cầu. khi ngài còn là một vị ờ, Bồ Tát sống trong hoàng cung ngài thấy hiện tượng sanh già đau chết ngài có ý nghĩ như vậy thôi là có những cái bị sanh già đau chết chi phối thì ác hẳn là phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối và không phải ngài nghĩ như vậy mà ngài cũng tin rất cách mạnh mẽ như vậy đó là một cách suy nghĩ rất là độc đáo rất là vi phạm của một bậc đại trí chúng ta gặp bế tắc thì gò đầu bức cán gặp bế tắc thì tuyệt vọng nhưng mà ngài thì lại không nó có khác người nghĩ nó có vấn đề phải, phải có giải pháp giải pháp cho vấn đề mọi niềm tin rất là mạnh mẽ thì cái niềm tin đó, đó nó đến một phần là do cái cái trí tuệ hiện tại một phần nữa là do cái cái cá tính của ngài ở trong vô lượng kiếp tu tập bát ba la mật tại các người à, các vị luận sư bên di thức và bên câu xá đó đặc biệt trong di thức có đề cập đến cái tàn thức đạo đức thì định nghĩa các vị đó là cái gì mà nó tích lũy nó hàm chứa những cái của quá khứ thì thật ra thắng pháp a thì đồng không phủ nhận hoàn toàn điều này nhưng mà rõ ràng là những tâm quả đó nó là cái tâm phản ánh những cái tốt ở trong quá khứ mà do vậy cũng thời tao quả thọ hỷ ký vô trợ nhưng mà cái tông quả đó của một vị trong kiến chấp các a la hán của một vị bồ tát có khác với cái đồng tính của chúng ta rất khác quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha dạ quý vị có thể chờ chút thì quý vị có nghe lại được không yeah. Dạ. trong uh, cái cách nói mà người Việt Nam hay nói mà ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa là Bồ Tát sẽ nhân, chúng sanh sẽ quả thì ờ, thưa quý vị chúng tôi chúng tôi nghĩ cái câu nói đó, đó nếu chúng ta xét kỹ thì nó không được chính xác nhưng là những gì mới được quả quả gì mới được nhưng mà chúng tôi có một cái chia sẻ này nó gần gần giống như cái ý niệm bồ tát tự nhiên nhân chúng sanh sợ quả nhưng mà phải nói cách khác hiểu khác hơn một chút là cũng thời đi chùa làm phước tu học như một người có trí thì à, họ cố gắng làm sao cho cái tâm tạo phước nó được tốt tốt ở mức độ tối đa họ thể làm được còn cái người mà không hiểu Phật pháp đó, thì cũng mong làm tốt nhưng mà tốt cái rinh rang ở bên ngoài yeah. Dạ. bây giờ chúng tôi thấy ờ, nó có cái sự kiện thì là hồi xưa thì chúng tôi còn nhỏ vô chùa không có bây giờ uh, người ta hay có một cái gọi là tuyên dương những cái vị thí chủ những vị thí chủ đi chùa đó được tuyên dương bằng những cái yeah, dạ, những cái banner tức là những cái tấm quấn ngang quấn ngang người để chứng tỏ là mình là thí chủ đề cao vân vân thì mới thấy chuyện đó thì nghe nó có cái cách là linh đình mang cái nó nó mang cái là trọng thể là đẹp cái vị thí chủ đẹp mặt vị thí chủ nhưng mà cái đẹp cái tâm thì không là chuyện khác <laughs> nó nhiều khi làm xong á vị thí chủ á không thấy ở bên ngoài thì thấy thấy to chuyện đó nhiều mà trung tâm không có chuẩn bị tốt dạ, không chuẩn bị tốt cho việc làm phước ở các quốc gia Phật giáo thưa quý vị có điểm này mà chúng tôi thấy rất là đẹp là mỗi lần một vị thí chủ làm lễ cho tăng hay là lễ cúng này rồi thì các vị hay thọ ngũ giới nếu là bác quan cây giới nếu là người bác quan cây giới thọ bác quan cây giới nếu là người không tạo quan thế giới vì thọ ngũ giới thì các vị tin rằng khi mà mình thọ bắt quan thế giới thì mình sẽ rất là trong sạch và làm phước bằng tâm trong sạch đó thì cái tâm của mình đó, nó sẽ tạo được nhiều phước và cách cách hiểu đạo chúng ta thì hãy đề cao cái ngã của mình mình làm làm sao mình làm phước đó, mà Ờ, thấy là mình quan trọng hay là dạ. mình làm phước được tiền đã biết đến nhìn ở bên ngoài thì uh, cũng cũng tạm được dạ yeah. cũng nhờ vậy mà uh, họ cúng nhiều tiền trong một buổi lễ đó hạn nhưng mà chưa chắc là cách làm đó đó nó làm cho cái tâm của chúng ta thật sự là thanh tịnh cái tâm thái hay là trạng thái tâm rất là quan trọng khi mình làm phước mình làm phước mà không do tâm khoan hỷ mà do người khác họ nói khích mình ví dụ như uh, người ta nói ủa sao bà kia ông kia làm được mà sao chị không làm anh không làm chứ rồi mình bị nói khích rồi mình làm thì cái mà mình nó bị nói khích đó, cái gì khích nó là không có nó là dở hơn là cái mà mình tự mình làm tức là bằng tâm hữu tận và đôi lúc người ta làm người ta không có quan hỷ mặc dù họ bỏ rất nhiều tiền nhưng không để ý cái tâm họ có hoan nghĩ hay không cái tâm càng hoa nghĩ cái tâm càng đậm lẽ thì cái phước càng nhiều nhưng mà quan trọng là mình hiểu cái gì mình làm thời đức phật còn đại thế đó thì ờ, mỗi lần có người thỉnh đức phật về chư tăng với tài tăng thì đức phật ngài nói những câu kệ ngôn hay là giảng một thời pháp để cho những vị đó đó an trú trong pháp tắm dừng trong pháp ở tại các quốc gia phật giáo thì quý vị người ta hay thường thỉnh các vị pháp sư để thuyết pháp trước khi mà cái buổi lễ trai tăng được bắt đầu có nhiều người không biết thì nghĩ đó là phong tục nhưng mà kỳ thật á một vị pháp sư mà giảng khéo giảng đúng á, thì làm cho cái tâm của các vị thế chủ có một nhận thức chân chánh và đúng về những gì mình làm thành họ làm, bằng tâm hợp tiếp nãy giờ chúng tôi nhắc hai chuyện là hai cái chi tiết có cách là đơn cử điển hình đó ở ờ, tại các quốc gia Phật giáo đó Phật giáo Nam Tông đó là khi một cái phước sự được làm thì luôn luôn có một phần đó là thọ giới ờ, thọ trì ngũ giới hay bác quan trai giới và nghe pháp những cách này đó là chẳng những làm tâm của chúng ta trong sạch mà còn làm bằng tâm học trí chúng tôi nhớ cái cảnh tượng này là một cái cảnh tượng mà thật ra nó không quên đi vào trong lòng chúng tôi khi chúng tôi sang Thái Lan thì người Thái họ có cái mùa mùa giống như Việt Nam gọi là mùa khô ở trong mùa khô đó họ gặt lúa lúa chín vàng mà khi lúa chín vàng rồi thì rạ ngoài đồng nó có cái mùi thơm thơm rạ người thái thì ở, ở chỗ nào cũng có chùa hết khắp cả siêu thái lan hơn 34 ngàn ngôi chùa chỗ nào cũng có chùa chùa lớn chùa nhỏ nhưng mà đa phần là chùa lớn nhưng mà những người nông dân á, thì họ đặc biệt họ chọn một ngày và trong ngày này họ không có đến chùa mà họ dựng đạp giữa đồng xứ yeah. Dạ, họ chọn cái chỗ một cái cánh đồng của người nào đó rồi thường là nguyên cả một làng đó họ cùng nhau làm với việc đó là họ đem rơm về họ trải trên một cái cửa đất cũng rộng rồi họ căng lều ở dưới đồng rồi họ làm một cái uh, họ làm một cái pháp tòa họ vào chùa họ họ chuyên cái pháp tòa ra để giữa cao ở giữa giữa ruộng như vậy đó rồi căng liều ở trên và thỉnh một vị pháp sư thì cái thông thường đó thì cái việc thỉnh pháp sư là thỉnh chuyện của các vị sư cả ở các chùa thỉnh nhưng mà khi mà họ làm ngoài ruộng thì tự họ thỉnh và tự thỉnh và hội thỉnh như vậy đó thì họ là thỉnh những vị pháp sư nào mà thường là nổi tiếng hay là được biết về đức độ biết về khả năng thuyết pháp đến rồi họ thỉnh các ngôi chùa chư tăng chung quanh có khi cả hàng trăm vị đến để cúng dường đại tăng thì trong cái buổi lễ đó là nguyên cả một làng họ chuẩn bị thực phẩm đấy và giữa cái cánh đồng mới cắt cái mùi rạ còn thơm ngát mình rôm rải ra mà có cái pháp tòa vị pháp sư lên ngồi trên đó thuyết pháp chư tăng ra hàng trăm vị đến cái hội cúng dường chúng tôi làm nhà sư là người sống ở trong chùa cái chuyện trai tăng á cái chuyện làm phước nghe pháp chúng tôi thấy thường lắm nhưng mà chúng tôi cũng phải nói thật với phật tử là chúng tôi không thể không hoan hỷ được mỗi lần chúng tôi nhìn cảnh tượng chúng tôi hoan hỷ lắm tại vì sao vậy những người này họ là phước mà không phải là phước có tất cá nhân của họ mà họ làm là một cái tập thể nhiều người người lo cái này người lo cái kia đặc biệt là những người mà có tiền thì họ phụ trách vấn đề căng lều mà những người nào mà nghèo á thì họ báo công rồi họ đi tha rơm về họ đi mượn pháp, pháp tọa về rồi họ mượn mấy cái chủ ngồi mấy cái asana về để chơi chơi tăng ngồi rồi có những người nam phụ lỡ ấu họ lo thực phẩm và cái thực phẩm họ lo đó thì là thường thường đó, là thực phẩm rất là địa phương ở vùng đó họ làm thực phẩm ở nhà mà và họ đến đó rồi trước khi mà uh, chư tăng uh, trước khi cúng dường chư tăng họ tỉnh chư tăng thực pháp trước khi thực pháp thì họ thọ giới và thường là họ chọn cái cái bát quan cai giới có quan trai giới rồi sau đó thì mới nghe pháp rồi cúng dường trai tăng cúng dường trai tăng rồi họ lại mời một cái vị niên trưởng ở trong làng lên để nói lên cái lời tùy hỷ với tất cả sự đóng góp của mọi người chúng tôi nhớ rằng trong thời gian ở Thái Lan chúng tôi đi dự hình như là bốn năm lần những buổi lễ ngoài đồng như vậy cái hình ảnh đó đối với chúng tôi trong lòng đó là một hình ảnh cái đẹp bất cực ở mỗi lần chúng ta nhớ đến thì chúng ta không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời bởi vì sao vậy nó có dịp nào đó đó mà mọi người trong làng dù già dù trẻ hương thân phụ lão nam nữ nào nghèo cùng nhau để tạo nên cái phước sự mà không có phân biệt ai là ai đó là ngày rất là đẹp trời khi mà mùa khô đến trời mát mẻ mà lại không có không có mưa đó là ngày mà mùa gặt mới vừa xong đó vì nào mà sống miền quê thì biết là ruộng cày xong nó có cái mùi đất khác mà lúa gieo bạ xong có mùi khác mà lúa trổ đồng đồng nó có mùi khác mà lúa chín thì ruộng có mùi khác đặc biệt là gặt lúa xong cái mùi rạ mùi khác nữa rồi gom lại mình ngồi trên những cái những cái những cái tấm thảm bằng rôm á ngồi đó rồi họ họ tái hiện được cái hình ảnh của thời đức phật còn tại thế là những người con phật đó, biết chú trọng về giới hạnh của mình cùng nhau thọ tiền ờ, tám giới năm giới rồi họ biết trân trọng cái pháp họ để một pháp tòa ba tầng thì pháp sư lên pháp tòa đó ngồi cao vợi trang nghiêm họ không phải là họ muốn làm cho vị pháp sư đẹp mặt đẹp mà và họ nói lên cái sự tôn vinh đối với chánh pháp ờ, chánh pháp được thượng tôn giữa một cái thời thời đại mà lâm thế kỷ sau khi Đức Phật biết Bàn rồi và có cả hàng ngàn Phật tử ở Trung Nguyên cả ngôi làng tập trung lại lắng lòng nghe Pháp rồi trai tăng hoa kỳ chúng tôi hướng thật với vị là <laughs> những giờ phút chúng tôi sống thì chúng tôi rất đẹp nhưng mà cái đẹp và chúng tôi muốn nói tại đây là những người này đó họ biết làm tâm của họ đẹp đây là cái khéo của họ cũng chừng đó người cũng chừng đó cố gắng cũng chừng đó chưa tăng nhưng mà người ta khéo làm sao có một buổi lễ thật đẹp thật đẹp ở đây không phải là cái sự trang trọng ở bên ngoài mà làm cho cái tâm của chúng ta được đẹp và chúng tôi tin rằng những người mà giữ tâm đẹp như vậy đời sau họ sinh ra cái tâm quả nó cũng nó cũng đẹp như vậy còn chúng ta là phước á, thì chúng ta hay nặng phần hình thức cái này cái rất là đáng sợ bây giờ người Việt Nam chúng ta có phong trào là hãy làm phước á, thì quay video và vị thí chủ phải ờ, mang mấy cái băng rôn vị thí chủ là phải uh, làm sao cho ta thấy mình là thí chủ vân vân thì có vẻ là cái đó là cái đánh bóng cái tự ngã mình nó nhiều hơn là chúng ta không dọn cái tâm mình cho tốt và cái tệ nhất thứ quý tệ nhất ở trong các buổi lễ chúng ta đó là nhiều khi mình quá chú trọng đến cái hình thức tụng niệm tuyên bố diễn văn này đó, mà chúng ta có dành thì giờ để nghe pháp quý vị nào sang bên mỹ đó ở mỹ có cái tệ nạn mà ai cũng biết không ai làm việc gì hết là bất cứ buổi lễ nào thì hết người này lại đọc diễn văn tới người đọc diễn văn người nọ đọc diễn văn đọc để cho có đọc để làm mà cũng cũng có mấy người thú về chuyện đó nhưng mà pháp thì thiết chút xíu thôi có nhiều khi có những ngôi chùa mà à, mời vị pháp sư đến giảng giảng ở buổi chiều đó hay buổi sáng đó chứ cái phần chánh lễ cũng không có thuyết pháp nữa chánh lễ là lo tụng kinh lo đọc diễn văn <laughs> chúng ta không có biết Phật pháp <laughs> chúng ta không biết là tâm đẹp mình giữ giới là mình thọ giới làm gì là để cho tâm mình nó được trong sạch mình nghe pháp là gì để mình cái tâm thị mình nó có trí tuệ nhờ có trí tuệ như vậy đó thì cái phước bất thù thắng cái người mà làm phước không có trí tuệ của thù thắng ngày nay quý vị phật tử mà đến chùa cúng dường nghe tăng tụng kinh thì có nhiều người nghĩ rằng à, tụng kinh vậy là tin cầu nguyện thật ra những bài kinh tăng tụng đó là những cái bài mà đức phật đã thuyết khi ngày khi ngày thọ thực rồi ngày đức pháp chứ tăng tụng nó lại tạo thành kinh phúc chúc nhưng chữ tăng tụng tiếng phạn quý vị không hiểu và đôi quý vị nghe không hiểu quý vị tưởng đó là kinh cầu nguyện không phải đó là những lời pháp nhiều khi chúng ta bởi vì chúng ta và cái điều này ờ, mình nên để, ý một ở trong những cái tác động rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta đó là sự hoan hỷ sự hoan hỷ như người ta nói là mình làm cái gì đó do miễn cũng không bằng tự nguyện mà tự nguyện không bằng do mình muốn mà làm mà mình muốn làm không bằng cho mình vui và yêu thích bằng lòng cái chuyện dễ hiểu thôi rất dễ hiểu khi chúng ta sống trong đời sống hàng ngày cái đó là cái mình thích rồi dù trời nắng trời mưa dù có người cản hay dù thế nào mình cũng mình cũng mình cũng muốn làm tại vì mình thích cái thích là bằng sự quan hỷ chúng tôi nhớ là khi chúng tôi sang bên ừ. mỹ không có tiền ngày xưa một cái nguồn tài liệu mà mình đọc là do sách thôi chứ có internet như bây giờ ở bên California ở Hollywood có con đường tên là đường Melrose và tại đó có một cái nhà sách tên là Body Bookstore Body tức là bộ đề Body Bookstore chúng tôi nhớ rất rõ đó là từ trường Pháp Vân mà chúng tôi đi đó, chạy lên trên đó là gần một tiếng đồng hồ và thời bây giờ sách rất là đắt thưa quý vị chúng tôi nhớ lúc chúng tôi đi học trong đại học mà khi một tuần lễ mà tiền mà xài cá nhân thì chỉ được khoảng hai chục đồng hai chục mỹ kim thôi đó nhưng mà có những cuốn sách là ba bốn chục mỹ kim nhưng mà khi mua được sách về mừng tại lúc mà đói sách thiếu sách sau này chúng tôi nhớ lại là tất cả nó đến từ cái tâm hoan hỷ hết khi mình gặp một cuốn sách một tài liệu rất quý mình mua thì cho dù chạy đường xa cho dù mình dốc tiền trong túi rồi mình mua thì mình muốn hoan hỷ tại vì mình vui cái niềm vui nó có tác động rất là lớn cái người nào mà trong cuộc sống mà biết mà khéo thì thường tạo ra cái lực đẩy cái lực đẩy đó là sự hoan hỷ chứ đừng nói cái lực đẩy này đó là một cái việc cụ thể trong đời sống có nhiều người làm rất khó khăn lắm mà có nhiều người làm phước rất là dễ dàng những dễ dàng họ rất là hoan hỷ có những người đi tu thiền rất là khó khăn và có những người mà có cơ hội đi tu thiền họ hoan hỷ có người nghe pháp rất là khó khăn và có người nghe pháp rất là dễ dàng cũng là do sự hoan hỷ chính tâm hoan hỷ nó là cái chất bôi trơn chính trong quan nghĩ đó là một thứ nhất là nhất máy nó làm cho mọi thứ trơn tru ở trong cuộc sống của mình <laughs> như quý vị phật tử mà có con cái một khi mà con cái con cháu quý vị vui rồi đó. nấu ăn cần cho nó quý vị cũng vui đưa đón nó đi học quý vị cũng vui nhưng mà nếu mà không bằng ý rồi đó thì đúng là mình làm với tâm đã nợ quý thật tại vì vậy một cái bí quyết cuộc sống là không phải là chúng ta chỉ nghe pháp chỉ tu học mà làm sao chúng ta nghe với tâm hoan hỷ tu học với tâm hoan hỷ ngồi thiền với tâm hoan hỷ chúng sống ở trong chùa thấy quý phật tử chung quanh không phải là làm việc gì cũng nhẹ nhàng bị chùa nhiều kiếm cực cấm quý vị nội cái chuyện mà trồng cây hay là quét dọn nhà vệ sinh hoặc làm việc này việc kia nhưng mà những vị nào mà họ quan hỷ đó thì họ không có được có nghĩ thì cũng mệt quan nghĩ đó là cái chất liệu mà khiến cho vị đó có thể làm rất tốt công việc ở chùa Pháp Luân đó thưa quý vị là có một cặp vợ chồng có bị lớn tuổi nhưng mà có hay là hai vợ chồng đều nếu chúng tôi không làm hai vợ chồng đều đều thích làm vườn yeah. Dạ. và đặc biệt là trồng hoa kiển nhưng chẳng những vậy mà hai vợ chồng đều chia sẻ nhau một điều là trồng hoa ở trên chùa đó thì có việc rất là hoa hỷ mà làm không phải là câu cực đâu cực lắm quý vị đồng về chùa vào tháng này đó những gì thấy trong chùa nở rất nhiều hoa giấy chúng tôi nói có lẽ quý vị cười là ở bên Nam hoa giấy thì nó không có giá trị gì hết nhưng mà ở Mỹ thì nhất là Houston thì hoa giấy có giá trị lắm thưa và đặc biệt là những người này đó họ làm hoa giấy nhiều màu năm sáu màu ví dụ màu vàng màu trắng màu đỏ màu tím cái này họ ghép lại một gốc thôi nhưng mà nó màu rất đẹp và khi cầm á, nở ra phật tử đến ai cũng vui quan nghĩ thì mỗi người quan nghĩ chứ tôi thấy cái phật tử đó họ họ trong một quan nghĩ và thật sự chúng tôi thấy họ hoan nghĩ chúng tôi cũng tùy hỉ tại vì sao vậy chúng tôi biết là họ đang hưởng phước họ đang có họ đang tạo phước quý vị đừng nghĩ rằng trồng dễ dàng đâu trồng cái đó là trời nắng đó, phải lên tưới nước những ngày trời nắng chang chang buổi chiều hai vợ chồng lên tưới nước thấy rất là thương và trời lạnh làm gì thưa quý vị phải bưng ra bưng vào người chồng hồi xưa không có khỏe sau này cũng tương đối cũng khỏe lấy chiếc xe dùng thế đẩy đẩy ra để mua mà phải một chậu mà mấy chục chậu mấy chục chậu nặng lắm thưa quý vị cái chậu đó mà chúng tôi nói như chúng tôi và cô Dương Pháp mà cộng lại mà kiên chưa chắc đã đổi với mà hai vợ chồng để hưởng được cứ ban ra vô mấy chậu chậu dạ kinh tế khiêm luôn do đâu họ làm được như vậy do sự quan nghĩ do sự quan hỷ hay là chúng tôi biết có những phật tử vào lớp đi để nghe pháp hay là quý vị sinh hoạt Phật pháp là những vị MC có bị ốp chứ hạn thì chúng tôi phải nói thật là cũng do quý vị quan hỷ quý vị mới làm được chứ nếu vừa là làm bình thường không có quan hỷ chúng tôi nghĩ làm quá lâu đâu là một hai ngày xong thôi <laughs> thì cũng phải phải có tâm quan hỷ mới làm không biết quý gì sao nhưng mà cá nhân chúng tôi mà nói đó chúng tôi suốt đời mà thường thường là ít khi có ngày ngày nào mà chúng tôi không có đọc ờ, mấy bài kinh hay là ờ, nghĩ về Phật pháp đó, là cũng do cái tâm khoan hỷ và cái tâm hoan hỷ đó đó nó là một chất xúc tác nó là cái chất liệu mà chúng tôi rất là may mắn được tác động bởi sư trưởng khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gặp sư trưởng chúng tôi không biết là do cái căn duyên hay là do cái gì đó nhưng mà đối với sư trưởng cái pháp nó giống như một thức ăn này dạ, ví dụ mình ăn ngon mình ăn ngon thấy vui thì sư trưởng mà nói pháp những điều hay sư trưởng khoan hỷ và chúng tôi thấy được sư trưởng đã truyền được cái nhiệt huyết đó cho một số các đệ tử nhất là những đệ tử xuất gia chúng tôi phải nói thật với mấy học tử là có những khi chúng tôi bận rộn việc này việc kia đi đi máy bay ờ, một hai ngày xuống lo này kia mà không phải là kinh ra đọc sách đó. thì ờ, thật sự chúng tôi có nhớ có, có nhớ cảm thấy là giống như mình cần cái gì đó nếu mình ăn mình đủ mà trong đời chúng tôi chưa bao giờ có một lần nào đó mà chúng tôi nhớ rằng chúng tôi là tăng kinh mà đọc cách miễn cưỡng không có nó cũng là cho chúng tôi tin rằng cho cái niềm quan nghĩ mà ta thì vì thấy bây giờ người ta sống mấy ờ, bạn trẻ vui đầu trong công nghệ trong máy điện toán người nào không biết được thấy cực thiệt nhưng người rất là không cực điều ta nghĩ là không kịch học văn pháp cũng vậy một khi mà chúng ta chúng ta tìm được cái cái, cái suối nguồn quan nghĩ, thì chúng ta sẽ không có chúng ta không có nản vậy cho dù nó cực đi nữa chúng ta không là vẫn chịu được vẫn làm được nói chung là như vậy là khi mình khéo tạo phước thì mình tu hành tâm khoa hỷ do cái tâm khoa hỷ mình sinh ra với tâm thọ hỷ tâm tri thức thọ hỷ và cái thọ hỷ đó nó lại làm cái cơ địa tốt để chúng ta dễ cảm nhận để chúng ta dễ đi tới để tạo nên những cái bước tiến bộ ở trong đời sống tôi nghĩ này họ nói là một cái người leader đó, là một người lãnh đạo tốt nằm ở characteristic tức là ở cái, cái cá tính ở bản chất thì chúng ta cũng phải nói rằng một cái người mà tu tập tốt tạo phước tốt nó một phần nhờ vào cơ địa tốt cái địa ở đây là cá tính tốt và tập tính tốt tập tính rất thói quen mà cá tính đó, tức là cái, cái bản chất của đầu tâm của mình cái cá tính nó quan trọng lắm yeah. Dạ, rất là quan trọng bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ thêm một cái khía cạnh khác về cái tâm quả đó là trường hợp vô trợ hữu trợ người ta có nói như vậy thưa quý vị cũng thời có học vị bằng nhau khả năng bằng nhau nhưng mà có những người với học vị đó sự hiểu biết đó khả năng đó đó họ trở thành những người giàu có trên trở thành những tỷ phú không thời học vị đó khả năng đó bằng như vậy Như một người lại đi làm công cho người khác tức là cái người tỷ phú mướn người này về làm việc cho họ thì theo cách quan niệm của tây phương ấy, là họ quan niệm khoa học họ nêu lên vấn đề là tại sao tại sao bằng cấp giống nhau học vị giống nhau khả năng giống nhau mà có người lại gây dựng một cái sự nghiệp lớn mà trở thành một phú gia trở thành một những tỷ phú có những người lại đi là công cho những tỷ phú đó thì thứ gì người ta có một câu trả lời mà câu trả lời tương đối đơn giản là một cái người thành công lớn là người biết nắm bắt cái cơ hội biết nắm bắt cái cơ hội điều này mang cái nghĩa như vậy có những người họ cũng giỏi họ thông minh nhưng mà họ là hơi chậm chạp trong chuyện nắm, nắm bắt cơ hội cái cơ hội đến họ mới nắm bắt hơn cái ngồi đó họ trù trừ tính đi tính lại tính rất kỹ tính kỹ quá nữa rồi không làm được gì hết chỉ thấy cái thanh tắc vô ngư nhưng thấy cẩn tắc, tắc vô trí nếu trong quá không có cá mà người mà cái gì cũng xét nét quá thì thì, thì không không có không có sáng suốt được để xét nét nhiều quá nhưng mà ở đây chúng ta nói như vậy là tất cả những người mà thành công trong cuộc sống hôm nay về kinh tế đó họ đều có cái bản tính là nhanh lẹ nắm bắt được cơ hội cái cơ hội không phải là cái gì đó luôn luôn nằm đó nếu cái gì luôn luôn sẵn đó chúng ta đến như là vàng mà cái đống này đó em lấy lấy đó thì cái đó không gọi là cơ hội nữa cơ hội đó được giới hạn trong một cái khung cửa sổ cái khung nó đó nó chỉ ở một khoảnh khắc nào đó thôi thí dụ như bây giờ chúng ta có đã có cái đủ cái thời gian để nhìn lại cái bitcoin đó là đồng tiền ảo đồng tiền nổi tiếng trên thế giới đó bây giờ có rất nhiều cái cái crypto money nhưng mà cái bitcoin có thể nói là cái điều biết nhiều thì chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta mua một đồng bitcoin năm hai công là chính chẳng hạn thì lúc đó nó chỉ bằng một đồng mỹ kim thôi mua ly cà phê thôi nhưng mà tới khi đại dịch năm rồi có lúc là bitcoin lên tới 68.000 mỹ kim một đồng tức là cái cái giá trị tăng lên 68.000 lần và bây giờ đồng bitcoin thôi là tuột giá xuống thì nhìn trong cái đồ biểu mà nó từ thấp lên cao từ cao xuống thấp nó tụt lên tụt xuống thì chúng ta biết rằng những cái đỉnh điểm mà nó cao á nó chỉ là một khung thời gian rất nhỏ và lúc có người nào nắm bắt lúc nào là lúc mua con ngựa lua con heo bị bệnh vào với giá rẻ và lúc nào bán ra con heo khỏe mạnh với giá cao á, thì người đó giàu có nhưng cái cơ hội không có nhiều ở trong cái kinh doanh ở trong cuộc sống là người nắm bắt lấy cơ hội nắm bắt lấy cơ hội là biết đúng thời đúng lúc chụp lấy đức phật ngày dạy của tôi cũng tương tự như vậy nha quý vị đừng nghĩ đức phật ngày dạy rằng một cái người tu giống như một người làm nông tại xã hội thì xưa làm nông nhiều lắm biết cái thời điểm nào là thời điểm cần phải cài và khi cài xong biết thời điểm nào cần phải gấp rút để mưa để trục mưa trục biết gấp rút để gieo mạ để cấy rồi biết thời điểm nào gieo mạ để cấy rồi chăm sóc biết thời điểm nào phải đặt xuyên suốt cả một quá trình trồng lúa của một nhà nông đó nó luôn luôn là nó cần đến một cái thời điểm thích hợp không bao giờ trong mùa khô cần đi cày đất cày đâu có nổi vì nó phải chờ mưa súc nó mềm một chút ta mới cài cài xong thì phải làm cái gì đó lấy cho đất một bởi khi họ bỏ rơm bỏ rạ xuống họ đốt chẳng hạn nhưng mà cài xong rồi trục trên nước mưa xuống mưa xuống cái trục trên đó mấy cái lúng cài cho nó nát ra rồi sao làm gì được khi đó nếu đất cài mà đã được trục được mưa nát ra rồi thì phải kịp thời chúng ta phải dùng kịp thời kịp thời đây là cơ hội đó là gieo hạ dạ. cái lúa gì gieo hạ cái lúa cũng có những việc phải chăm sóc thích hợp và khi mà lúa chín rồi phải gặt liền không ai nói lúa chín để nó ấp lẫm ngoài đồng rồi muốn gặt khi nào gặt không phải vậy không gặt <laughs> thì kể như là thất thu Đức Phật này dạy chúng ta rất rõ là trong cái quá trình tu tập cái khung thời gian á nó bắt buộc chúng ta phải nắm bắt lấy những cơ hội mà ở ở trong kinh á, gọi là kale đó tức là đúng thời tùy thời phải đúng thời đúng làm đúng việc đó thì mới khá nếu cái thời đó là cái thời mà cần phải cài mà chúng ta không cài đó qua tới mưa xuống mưa tầm tã nước ngập lên sao không cài được và thời đó thì phải gặt lúa mà chúng làm gặt lúa mà nó chính quá nó ngã rạp xuống thì sau đó chúng ta đi gặt lúa thu hoạch không bao nhiêu thậm chí còn thất thu hoàn toàn được chỉ ai là người biết nắm lấy cơ hội trong cuộc đời là người phải có tốc trí người đó là người phải linh trí người đó là việc phải nhậm lẹ phải mau mắn có trí tuệ là một lẽ rồi nhưng mà phải mau mắn được. ít có người nào trù trừ mà thành công <laughs> đừng nghĩ rằng cái người làm ăn thương mại nhanh lẹ thì thành công còn người tu phải chậm chạp tốt phải người tu phải nếu mà cái nói rằng người tu giống như làm đông đó, mà cái gì phải tiếp phải làm đúng thôi thì những điều này nó cho chúng ta thấy những cái tố chất của một cái tâm thiện tạo nên tâm quả và cái tố chất của tâm quả ảnh hưởng cuộc sống chúng ta hàng ngày ra sao tại vì cái tố chất tâm quả nó là những cơ địa cuộc sống mà chúng ta không thể xem trường việc đó được chúng ta phải thấy rõ phải biết rõ về việc đó nên ờ, chúng ta nhớ như vậy là cho dù bị vào nghe pháp tham gia một khóa tu hay là thí tụ chủ tổ chức đại lễ thôi đừng để ý cái tình trạng ở bên ngoài nhiều hãy để ý tâm của mình làm sao cho tâm mình được trong sạch làm sao cho tâm mình được khoa hỷ làm sao tâm mình được sáng suốt làm sao tâm cho mình được mau lẹ mình những cái tố chất nó có thì tâm quả nó sẽ tương tự như vậy và tâm quả có những tố chất đó thì nó mang lại rất nhiều những lợi lạc trong đời sống của mình thì đó là vài điều ờ, chúng tôi muốn chia sẻ với quý phật tử trong bài học ngày hôm nay nói về tâm quả dục giới tình hảo và một lần nữa chúng tôi nhắc quý vị là khi học thánh pháp ấy, là không phải chúng ta học một buổi học thì chúng ta biết hết chúng ta chỉ nói đại lược thôi khi mình đi học vào học vào trong cái diễn trình tâm thức ấy, thì chúng ta sẽ nói thêm về tiềm thức và hoạt thức và chúng ta sẽ thấy rõ hơn cho vai trò những tâm tục sinh của kiếp Phật tử à, mỗi buổi học cho chúng ta một số khía cạnh để suy tư chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp Bồ 403 à, ờ, kính chương chị Công Đức đã vào rung để tham dự và thân chào tạm biệt Phật tử chúc tất cả một ngày an lành một đêm an lành ngày mai ngày thứ thì chúng ta sẽ có lớp đức ưng bộ có môn đương bộ và vị giáo sư là thượng đọa pháp tịch uh, ờ,